Mỗi ngày hàng tuần vào lúc 5 giờ 45 giờ chiều, khi mở TV lên với chiếc bàn ghế cũ ở phòng khách và vào kênh VTV2 bởi vì lúc đấy nó đang chiếu chương trình Pokemon. Anh em nào giống như tôi ngày xưa thì xin chúc mừng, chúng ta rảnh violin Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về server liên quan tới Pokemon. Nói đến bộ phim hoạt hình này thì anh em nghĩ ngay đến cái gì? Pokemon ư? Ừ, chắc là không phải đâu. Một con Pokemon huyền thoại? Chắc cũng không. Hay là anh em đang nghĩ đến Pikachu? Đó là con Pokemon được yêu thích nhất trong bộ phim. Pikachu thì có hai loại mà anh em có thể gặp được. Một là Pikachu trong phim, hai là Pikachu ngoài đường. Wow. Mà server nào lại có Pikachu? Pika Network. Ơ, ờ, Pika chứ có phải Pikachu đâu. Ờ, thì nhìn cái hình này, đâu phải Pikachu hay đây là Pikachu? Vâng, và đó là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, Pika Network để xem trong server có thật sự có Pikachu hay không. Và chào mừng anh em đến với series Minecraft Server Back của nơi tôi có thể đánh giá cũng như trải nghiệm của tôi về một server backward nào đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu server PK Network. Và nếu như anh em còn biết các server backward nào nữa thì hãy bình luận cho mình biết nhé. Còn giờ thì vào video nào. Let's go. Server PK Network được thành lập vào giữa năm 2014. Nghe tôi hơn nó 7 tuổi đấy. Ông nơi trong server có hai người, một người tên là Max, còn một người còn lại tên là What the fuck Server này được tạo ở Pháp Nghĩa là server này cực kỳ là quý stock Vì do độ quý stock của server nên có rất là nhiều người chơi Nên thành ra lag Đây anh em xem cái file này này Đánh chả có quy luật gì luôn ý Hoặc là do tôi đánh cả. Thằng nào hit được trước thì thắng Vì do hit khá là khó trong solo nên là tôi quyết định uh, à, dù anh em trong Discord chơi cùng Thế thôi, tôi chỉ có tần đấy thông tin thôi Giờ thì vào phần gameplay nhá Let's go Nghèo, nghèo, nghèo, nghèo Tôi là con heo À, phim heo, phim mập cái heo mà, từ bữa nay tôi chơi Ui, mắt. ui, mắt gì, mắt, mắt tách trà, what the fuck Chà, này, này cúi stock thế <laughs> Đùi gas Người ta nói là server này uh, được tạo ở Pháp nói Mà nó phanh thì phải có bánh mì chứ sao lại đùi gà nhỉ đánh xong mất kiếm đánh xong mất kiếm chưa chưa chưa chui chưa ui ui từ từ gầy gầy đang cấy giờ cần tì ai nha ha ha ha ha <laughs> Đồ hôm nay hôm nay mình sẽ chơi uh, ờ, ờ, Pika ờ, cùng với đồng bọn. Ừ. Map này map này ngắn lắm anh em ơi, qua ngắn đi anh em là speedrun đi anh em ơi. Ok ok ok. Tân tân tân tân tân tân tân hay quá em ơi. đúng mọc Enstorm. Ồ đơn pin. anh không có cúp chết rồi. Ha ha nó anh em nhớ đăng ký cho con Tira nha anh em nhớ đăng ký cho con Tira nha bet bet đi fan ơi bet bet bet đi fan ơi anh em fan chun nhớ đăng ký cho con Tira nha không nhìn bet thì bet của tôi tao lão đó không ăn con tao đúng rồi đó tao lắc luôn á 44 mà ra vàng chậm như cứt gì úp về từng cục từng cục nó rìu rồi rìu bọc bet đi fan bet bet đi fan ơi anh em ơi nhiều hơn tránh nơi tránh nơi tránh nơi tránh nữa dường xin dường dường dường dường dường <laughs> hay quá chun chun chun gánh chun gánh chun gánh locking à gánh còng lưng gánh gãy mẹ luôn luôn ui trời ơi không ăn được một thằng một cái một thằng làm cái gì giết hết luôn em no thôi để chun để chun phải fuck đâu qua đấy đâu qua đấy kìa Thằng anh đừng có bật nhạc bu lại luôn Lách nhé <laughs> Bu lại Không, anh, sao anh, sao anh coi mi game, mi game vừa bảo là speaking English đấy English Nó phải nói là Messi Trời ơi, tôi hai lần ờ, Rubinson Rubinson ừ, Tôi phải làm gì, tôi phải làm gì, tôi phải làm gì Tira chả biết sao nhưng mà Tira sẽ mua heo bua để để có thể hồi máu cho anh. Để tẻ phá đây phải gọi là tổng Tira sẽ làm cái quay tặng ờ, tặng FIFA cho anh em nha. Fuck, quảng cáo mày cáo không quảng cáo ủa ai quảng cáo ai quảng cáo chơi kỹ nha chút thằng cuối server này anh mấy mấy tụi này hơi hơi non dạ, dạ, dạ. hơi lon hơi lon oh no teo teo teo ok gơ gơ gơ gơ à, độ nhầm Đúng rồi đi quá nhỉ để bay luôn tu ủa mắt hồi nãy nữa à. ao đi ao đi map này chán lắm ấn vào ờ, ờ ok xong rồi ờ ông kệ đi chơi luôn đi Ui. Chơi <laughs> được hai ba người. Ok, sợ sửa xong rồi. Ủa, Robinson đâu? Bé Jun có mà đủ mà, đủ mà. Ok. Đúng. Mà. Nhưng mà map này chơi là hơi chán nha. Thôi, sợ biết lên đi, mình mình quen map rồi, chơi sợ biết lên. đi. Tôi mình sẽ là người bọc giường, đừng đừng à. Đừng cứ bọc giường nhiều đấy vậy. Trời ơi, thằng người ta tốt thế sao? Cút cút. Tôi chưa kịp chơi luôn. Cút cút ra. Lộn nhầm, cút cút ra. Oh shit. Cút cút ra. Ừ. chua lên ờ, cất ờ, chua lên ờ. cất chơi chua lên cất ơi để em để ừ. ui hay quá mà ui sôi ui quá quý sự tộc ui sôi vào luôn à vào luôn à lắc rồi thằng này lắc rồi thằng này à. Dạ, Trời, trên đầu trên đầu trên đầu ông em giết nó luôn rồi coi thượng gì ồ oh, ok nó no người anh chun vậy ừ. chắc chưa à, à. à, à em chắc chắn <laughs> em này ờ, công ty nào à tại công ty thấy ờ, bên đấy ờ, tém đi rồi đấy green green green green bắt sự chú thể bắt sự chú thể bắt sự chú thể bắt sự chú thể phá dược không chú thể phá dược không không không không không không mình không thể phá dược ui này non vãi wow. chúng nó bị chun lừa ơ à, tôi mọi người chơi nhánh thế tôi sẽ kịp chơi nữa không nào bị phát hai thằng luôn Oh ờ, no Ui mẹ tôi đỉnh quá Bad color Ui Ở kia Tôi đỉnh cao vậy Ok Đừng đừng đừng để tôi đóng À không chị thì rồi Nhờ sao hôm nay đánh được nhỉ Không tôi chưa một triệu đâu cả Cái bad color quá Speedrun thật này Speedrun thật này đang lên tôi lên mấy phút nữa mấy phút à, Robinson Robinson à thế đây đây vào Virus là đi đâu vậy à cái là, cái, cái, cái con cái cái cái con trong đoa cái con trong đoa. cái gì không rớt rớt rồi đấy là tiền đấy ok vậy. gì rớt là kéo kéo vào à nốc tớ chạy sơ bị chuẩn what the fuck mới mai break được kiểu gì ok à. Đi xuống đáy xã hội nó không chết <laughs> Bên lên nút. Đi ai đi chuồn Đi ai đi đã con tần tần tần ui à. ôi đồ hết block rồi làm sao block kim đây à, đâu thế rồi chưa chưa chưa có cúp bad bad bad defense bad bad defense fast go ôi speed u tập nạp có có bè đấy Đóng free fire hả? Ui, ui, ui bốn đứa này Thằng nào Tớ, tớ, tớ, có, có tiền tí nè Tớ một mình tới đứng ở nhà vậy full luôn anh được à, không anh được không vậy đặt lót cao lên đi đặt lót cao lên ok ok ok anh anh anh có cúp anh có cúp anh có cúp em có tê tê mà sợ gì trời à, đánh tem hay quá nha đánh ảo vậy tôi vừa đánh ảo không bé lên nút ủa youtuber hả bé lên nút ôi đừng đợi mọi người tin lâu mọi à? người đừng đợi đưa tiền đi đây đưa tiền đi trời ơi đừng có đặt ở đấy đặt ở đấy là bọn chúng biết nữa đây tôi đang tôi đang canh tôi đang uh, dụ ui trời ơi Chết một đứa rồi. Anh không sao. Tông lên. Uza, Uza. Booyah, booyah. Wow. We can see you. Thanks. Em có nhẹ quá nhẹ vậy. Hay quá. Xịn quá em ạ. À. <laughs> Rồi vào đi, vào đi, vào đi, tí đã. Ông, oh, ông ông gọi tên con hồng hào của tôi à? U uh, Hux. Đúng rồi. Anh muốn xông lên bia Uza. Uza đào lóc mệt mấy việc đây đây bên này bên này bên này bên này bên này bên này tụi x mà là chơi không người anh em sẽ lô là không có người. Tụi kia mua giáp nó tôi mình mua sao lại không nhỉ một thằng nữa một thằng nữa một thằng nữa ở dưới đó đi Thu, ờ, thôi không quay nữa thế thôi ừ. bye anh em ơi cảm ơn anh em xem video à, ờ, ờ. sao sao mình được trước mặt này mày đứng trước mặt này như thế <laughs> Thằng em biết là kia cầm tia nha Yeah Ok Ok xong Hay quá